Xin chào toàn thể 500 anh em đam mê bộ môn sóc đĩa bịp đã quay trở lại với kênh YouTube của tuân Macao. Thì uh, thưa anh em, hôm nay thay mặt tuân Macao mình sẽ giới thiệu đến cho anh em một cái dòng sản phẩm mang tên là bộ môn mang tên là bát tàng hình không tang anh em. Thì uh, à, trong mặt anh em đây là một số mẫu bát tàng hình của bên tuân Macao thì có rất là nhiều loại từ những cái mẫu bát hoa này, bát trắng đến bát long phương và những bát hải dương thì tuân Macao đều có nha anh em. Về chất lượng chiếc bát này thì không có gì bàn cãi rồi nó hoàn toàn là những bát không tăng tích gì cả anh em có thể test kiểm tra thoải mái nha anh em đây là một mẫu bát khiển này anh em ạ bát khiển thì nó sẽ mang lại một cái thời lượng pin lâu dài cho cuộc chơi của anh em hơn anh em có thể đánh từ 4 đến 5 tiếng không như những cái dòng bát tự động trước dòng bát tự động thời lượng pin của anh em rất kém đúng không ạ nhiều cuộc chơi thì anh em đang chơi thì rút gánh dễ được nhưng mà với những chiếc bát khiển này thì anh em có thể chơi nguyên một đêm cho mình nhé đây mẫu ba bát thì em có thể à, xem sơ qua thì là đít long phương nhé ngoài đít long phương ra thì còn có đít trắng này đít hải dương đít lô cô rồi à, bát hoa em có thể đặt làm bát theo yêu cầu thì à, bên mình có thể làm bát cho anh em những mẫu bát đặc biệt như là bát hoa anh đào hoặc bát nhựa những cái mẫu bát mà chỉ riêng anh em mới có những vùng những miền mà anh em chơi thì anh em có thể đặt riêng làm nhé anh em chỉ cần gửi cho mình mẫu bát là mình sẽ làm được cho anh em tầm 4 đến 5 tiếng là có hơn nói về chất lượng của con bát này thì không có gì phải chê trách camera soi nét căng anh em nhé đây mình sẽ thử bốn bộ vị cho anh em này bát khiển là thế nào thì nhiều anh em chưa biết đúng không ạ thì đây mình sẽ cho anh em biết thế nào gọi là bát khiển anh em nhìn này với những chiếc bát như thế này úp bát vào bấm khiển này anh em theo dõi màn đúng không ạ đó Đấy, bốn vị nét căng đây gọi là bát khiển khi anh em bấm cái bộ khiển này thì nó sẽ báo cho anh em biết được là sẽ thông báo cho anh em còn không anh em không bấm khiển này trong cái bình thường này không bao giờ hiện đúng không ạ đấy chỉ khi nào anh em bấm khiển cho mình thì nó mới hiện lên cho anh em tiếng lẻ này đó anh em nhìn này lẻ này soi rất rõ ràng gọi là chồng vị đè vị anh em đều có thể nhìn ra một tiếng lẻ đấy bát thì ờ, rất là sắc nét anh em nhìn này soi màn rất là nét đúng không ạ thì uh, ngoài uh, <clears throat> anh em làm kỹ thuật thì anh em sẽ có một cái bộ màn dây kèm theo để hỗ trợ anh em màn dây hoặc là màn điện thoại nhé uh, con bát này nó đặc biệt ở chỗ nó có thể soi các bộ vị uh, kể cả là những cái bộ vị màu có màu đây mình sẽ lấy bộ vị có màu cho anh em chẳng hạn như là bộ vị đỏ như thế nào với những cái bộ vị đỏ này những con bát công nghệ thế hệ trước thì chắc chắn là không thể soi được rồi đúng không anh em như con bát này này cho anh em xem soi nét căng bốn bộ vị đỏ có thể đánh được quân thuốc lá sao long vina nhé anh em cũng có thể đặt những cái con bát như thế hò lửa chống nước Đấy, trồng vị này em nhìn thấy trồng vị đúng không ạ em sắp tơi đã nhé sắp tơi quân này anh em đã nhìn được sắp đôi này sấp đôi anh em nha Đấy, anh em chỉ cần sóc tơi qua ra là anh em sẽ nhìn được rõ ràng tiếp tục này đó, vẫn sấp đôi này em nhìn đúng không ạ vẫn sấp đôi vẫn sấp đôi tiếp này sắc nét luôn bát rất đẹp anh em nhìn bấm khiển thì cam cũng mở đó, anh em soi được cả màu nhé nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm thì chơi những cái bộ vị khó hơn thì anh em nếu thích con bát này thì cứ liên hệ trực tiếp vào hotline 0844 1749 để đặt mua hàng nhé cảm ơn anh em đã theo dõi video và nếu yêu thích tuân ma ca thì hãy cho mình một like một đăng ký kênh xin chào anh em